À, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Hôm nay tôi xin giới thiệu với các bạn một ngôi nhà trên à, Lai Xá, Hoài Đức à, Cách à, quốc lộ 32 uh, 200m Ngay gần trường Đại học Công nghiệp thôi Hiện tại là tôi đang đứng trước cửa đây Ngôi nhà này ngõ rất là rộng, ô tô có thể đi qua nhà được thoải mái các bạn nhé Đây là tầng 1 ngôi nhà thiết kế để làm uh, gara ô tô này trước mặt là ngôi nhà đây các bạn có nhìn thấy đây là mặt tiền tầng 1 tầng 2 tầng 3 tầng 4 này về phần à, tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại là chúng tôi đang ốp à, đá granite cửa thì làm từ cửa cuốn đây tiếp theo tôi đưa các bạn vào trên trong tầng 1 của ngôi nhà tầng 1 của ngôi nhà thì hiện tại là chúng tôi chỉ để làm à, phòng ăn bếp và chỗ để xe thôi đây chúng ta có thể nhìn thấy không gian của tầng 1 đây và phần này là chính là bếp à, về phần bếp thì à, tất cả hệ thống à, tủ bếp thì đều làm từ gỗ sồi nga sơn trắng và mặt là bếp thì làm là từ đá đen granite đây các bạn có nhìn thấy đây là phần là bồn bồn rửa này à, inox à, inox 304 và phần à, kính ốp bếp đây các bạn quan sát lại một lửa không gian của tầng 1 bên trên này là trần thạch cao và tiếp theo đây tôi sẽ đưa các bạn lên trên à, tầng 2 của ngôi nhà Trên tầng 2 của ngôi nhà thì hiện tại là chúng tôi đang ờ, thiết kế này là làm phòng khách Đây các bạn có thể nhìn thấy Đây là không gian của phòng khách này Cũng bao gồm hệ thống phao chỉ Hệ thống đèn led và trần thạch cao Đây các bạn coi Bên này là một cái cửa sổ thông ra cái ngõ bên cạnh Nhà mình là ờ, lô góc hai mặt ngõ Nên là tương đối thoáng đây là không gian ở trên tầng 2 à, này phòng khách nhìn xuống tầng 1 các bạn này đây là phần cầu thang cầu thang thì uh, tất cả hệ thống cổ bậc và mặt bậc đều nó làm từ đá uh, bình định đá tự nhiên và ở đây là thanh trang trí làm từ gỗ công nghiệp và phần uh, tay vị này là gỗ trò và dạ, tôi sẽ đưa các bạn lên trên tầng 3 của ngôi nhà đây là phía tầng 3 đây phòng ngủ phía bên trong tất cả các phòng ngủ đều có cửa sổ thoáng hệ thống chân ờ, tay cao đèn nép và đây là cửa sổ cửa sổ thì đây là làm từ ờ, cửa nhựa lẫn thép chống ồn rất là tốt đây là phần vỏ ờ, bên cạnh các bạn có thể nhìn thấy đây là cửa thông phòng hệ thống cửa thông phòng của chúng tôi thì nào làm từ gỗ trò camera này này đây này là một phòng ngủ nữa ngủ vệ sinh tiếp theo đây là tầng 4 của ngôi nhà các bạn ơi, tầng 4 là bao gồm hai phòng đây một phòng phía ngoài đây nhà trong đang trong quá trình hoàn thiện nên là còn à, một số thiết bị chúng tôi chưa lắp lốt khoảng tầm 10 à, ngày nữa là chúng tôi hoàn thiện xong hết đây là vệ sinh này vệ sinh thì bao gồm à, bồn cầu đầu chờ và hệ thống lavabo như hiện tại đây chúng tôi chưa lắp đây là phần hành lang xuống bên này là sẽ là một phòng thờ và bên này là sân phơi à, tôi xin nhắc lại một lần nữa thông tin của ngôi nhà các bạn nhé ngôi nhà có diện tích là 36 mét vuông xây uh, ờ, 4 tầng thiết kế một tầng lửng 3 phòng ngủ và 3 nhà vệ sinh ngôi nhà nằm ở ngay uh, gần quốc lộ 32 thôi ngay khu Lai Xá Hoài Đức cách trường đại học công nghiệp là 1,5 km ngõ trước nhà thông thoáng ô tô vào thoải mái à, được hai mặt ngõ nên là ngôi nhà được nằm ở vị trí rất là thuận tiện và thoáng đây chúng ta phải ngắm lại và giá chào bán là hiện tại chúng tôi đang chào bán là 2 tỷ 500 triệu đồng các bạn nhé bên tôi có hỗ trợ vay vốn ngân hàng bao tất cả toàn phục vụ thuế phí sang tên à, ngoài khu vực Lai à, Xá thì bọn tôi còn xây dựng một vài khu vực khác của khu Nam Từ Liêm nếu các bạn và đang có nhu cầu mua nhà khu vực này thì có thể nhấn theo dõi kênh và đăng ký à, ấn vào biểu tượng chuông để thực hiện thông báo thường xuyên các bạn nhé